36 người phương Tây đến Trung Quốc để nói rằng Pháp luân Đại Pháp là tốt. Cả thế giới đều biết điều đó. Canada biết điều đó. Mỹ biết điều đó. Châu Âu biết điều đó. Pháp luân Đại Pháp là tốt. Đó là điều quang minh chính đại nhất mà tôi từng làm. Ngồi nơi đó và lên tiếng bảo vệ cho chân thiện nhẫn bảo vệ ba điều ấy và các học viên ở Trung Quốc. Toàn bộ cuộc đời họ bị tàn phá bởi cuộc đàn áp. Từ nơi làm việc đến trường học, họ bị trà đạp nhân phẩm trong xã hội Trung Quốc. Nếu họ tìm đến người đại diện pháp lý, luật sư của họ cũng sẽ bị bức hại. Là người phương Tây, chúng ta phải giúp họ lần đầu tiên tôi biết tin về học viên bị chết ở Trung Quốc, đó là trường hợp của bà Chen Jixiu. Bà ấy đã bị đánh và tra tấn đến chết. Tôi không thể tin nổi cuộc bức hại này. Có những người bị giết hại chỉ vì tập pháp luân công. mô oh, mà tôi được tập tự do ở nước Úc Tôi đã thu được rất nhiều lợi ích về sức khỏe, rất nhiều lợi ích về tinh thần, cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh, với gia đình và bạn bè. Tôi nghĩ nhiều người Trung Quốc không biết điều đó. Họ bị chính quyền Trung Quốc lừa dối rằng chúng tôi là tà giáo. Điều đó thật bất công. Tôi rất muốn nói chuyện với họ và cho họ thấy chúng tôi là người da trắng đến từ nhiều quốc gia khác nhau và chúng tôi tập pháp luân công. Có một cảnh sát rất trẻ ở trước mặt tôi. Anh ta rất tức giận khi thấy tôi dám làm điều đó, nên anh ta giật lấy dây quai túi của tôi và dùng nó siết cổ tôi trên ghế. Lúc đó tôi nghĩ, cậu ấy trẻ quá, mà hành động như một cái máy, như thể ngày nào cũng làm như vậy. Chúng tôi chứng kiến con trai mình chuyển biến tích cực thế nào kể từ khi tập pháp luân công. còn tôi trở nên khỏe mạnh và điềm đạm hơn. Chúng tôi thấy được rất nhiều lợi ích, nhưng chúng tôi không bao giờ nghĩ con trai mình sẽ đến Trung Quốc. Cái cách mà viên cảnh sát nhìn tôi khi đánh đập tôi, như thể anh ta rất căm phẫn. Vì tôi là người phương Tây, ánh mắt anh ta như muốn nói, nếu không phải người phương Tây thì anh ta đã giết tôi rồi, anh ta hận không thể giết tôi. Tôi thực sự lo lắng cho họ về tất cả những điều đã xảy ra ở Trung Quốc. Tôi thấy họ là những nạn nhân lớn uh, nhất. Họ bị buộc phải làm những điều đó vì có lẽ họ không biết rõ về pháp luật công và bị nhồi nhét vào đầu những lời dối trá, um, những lời thật nực cười. Họ bị buộc phải hành xử như thế. Uh, họ chỉ như những đứa trẻ tôi từng thảo luận về lập trường của Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Lần này tôi đặc biệt nhấn mạnh cách họ đối xử với các học viên Pháp Luân Công. Thông điệp của tôi là họ phải tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi đã nhận được nhiều trường hợp khiếu nại về hành vi ngược đãi, tra tấn và kết án bất công đối với những người biểu đạt ôn hòa rằng họ là học viên Pháp Luân Công đây không phải là vấn đề riêng của người Trung Quốc ở Trung Quốc, mà là vấn đề toàn cầu. Đây là vấn đề gây quan ngại tới người dân thuộc mọi sắc tộc, mọi quốc gia. Hành trình đến Thiên An Môn